Chào tất cả các bạn, hôm nay tính chung trường vấn đề sẽ đến với các bạn với giáo trình Hán ngữ 1 à, của bộ Hán ngữ 6 tập. À, khi mà các bạn học tốt 6 quyển này thì các bạn có thể là thi lấy một cái chứng chỉ HK4 tức là đầu vào của một trường đại học của Trung Quốc. Và à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với cả quyển Hán ngữ 1. À, tất về tất cả các loại sách vở băng đĩa ví dụ như sách giáo trình Hán ngữ 1 hay là đĩa MP3 hay là các cái tài liệu thì các bạn đều có thể mua tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai là trụ sở của tiếng Trung vn và bây giờ việc của chúng ta là bắt đầu vào bài Đấy, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vào bài bài 1 với bài 1 thì ờ, bước 1 chúng ta sẽ đọc các cái ờ, thanh mẫu vận mẫu và thanh điệu thế nào là thanh mẫu các bạn hiểu nôm na như là phụ âm trong tiếng Việt thế nào là vận mẫu vận mẫu như là vần trong tiếng Việt và thế nào là thanh điệu là dấu trong tiếng Việt mình khi các bạn có đủ ba yếu tố này các bạn có thể ghép lại và đọc thành à, một cái à, các cái phát âm một cách rất là hoàn chỉnh bước 1 các bạn đọc thanh mẫu của mình nhé bờ đầu hành p pua pua chữ p bật hơi pua pua m giữ nguyên mua mua f đọc giống phở phở phua phua chữ giờ bạn đọc thành chữ tờ tưa tưa e thì các bạn đọc là ưa nhé tờ là bình thờ thưa thưa n giữ nguyên nưa nưa l giữ nguyên lưa lưa chữ g các bạn đọc thành chữ cờ cưa cưa chữ k người ta gọi là âm gốc lưỡi nhưng mà luồng hơi đẩy ra rất là mạnh các bạn thập cùng với mình nào, khượng khượng chữ h thì cũng là âm gốc lưỡi nhưng mà luồng hơi đẩy ra nhẹ nhàng hơn các bạn cùng tập khưa khưa sau đây chúng ta sang phần vận mẫu a các bạn sẽ giữ nguyên giống như chữ a trong tiếng việt o các bạn đọc là ua bắt đầu ua ua e đọc là ưa ưa ưa e sẽ đọc là ơ khi đi cùng l g n m ta ví dụ l cộng e sẽ đọc là l n cộng e sẽ đọc là n chữ y có hai cách đọc một các bạn vẫn đọc là y cách đọc thứ hai các bạn đọc là ư khi đi cùng với s sh z zh c ch và chữ r ta ví dụ sc cộng y bạn đọc là sư SH cộng với Y bạn đọc là sư R cộng với Y bạn đọc là rư chữ U các bạn giữ nguyên U có hai cái chấm trên đầu bạn đọc là uy A với A, Y ngắn thì bạn vẫn vẫn đọc là ai E với Y ngắn bạn đọc là A A với O bạn đọc là ao O với U bạn đọc là âu chúng ta sang cái bảng ghép bên dưới b đọc bằng P nhé pa pua pi pu pai pay pao chữ P các bạn nhớ bật hơi pa pua pi pu pai pay pao po m giữ nguyên ma mua mơ mi mu mai mây mau mâu ở đây mình có một chú ý nhỏ nhỏ cho các bạn là e thì đọc là ơ khi đi cùng l n m ta ví dụ l cộng e bạn đọc là l n cộng e đọc là n m cộng e bạn đọc là mơ chúng ta sang chiếc với chữ f f đọc giống phở phở trong tiếng việt ta bắt đầu đọc phua à, đầu tiên là pha phu phu phây phâu giờ bạn đọc thành tờ ta tơ ti tu tai tây tao tâu chữ tờ bạn đọc thành chữ thờ tha thưa thi thu thai thao thâu n giữ nguyên na nơ ni nu nui nai nay nao nâu bây giờ sang chữ l la lơ li lu lui lai lây lao lâu chữ g thì các bạn đọc thành chữ cờ ca cưa cu cai cây cao câu tiếp theo ta có chữ ca bạn nhớ bật hơi nhé kha khưa khu khai khây khao khâu chữ h đọc nhẹ nhàng kha khưa khu khai khây khao khâu chữ y y u uy ở phần thanh điệu thì người Trung Quốc người ta chia là bốn thanh chính thanh thứ nhất là viết ngang ra giống như không có dấu gì trong việt trong tiếng Việt bạn đọc là a tức là bạn kéo dài hơn so với âm tiếng Việt cái dấu sắc của Việt Nam ta thì người Trung Quốc gọi là thanh hai bạn đọc à, giống như dấu sắc trong tiếng Việt và đọc kéo dài âm ra á cái chữ V ấy, trên thì ở trên đầu này thì người Trung người ta gọi là thanh ba bạn đọc ừ, giống như dấu hỏi tiếng Việt và đọc kéo sâu xuống à đúng rồi cái dấu huyền trong tiếng việt mình ấy, thì ở đây người ta gọi là thanh tư thì bạn đọc nằm giữa dấu huyền với dấu nặng có một cái mẹo này các bạn có thể đọc được là đọc quát giật giọng lên cái là được a à, chúng ta đọc này a a a a i i i i u u u u trên đây thì các bạn vừa mới giải quyết xong được phần uh, các cái ờ, phụ âm, nguyên âm và dấu cơ bản của phải bài 1. Bước 2 chúng ta sẽ quay lại phần bài đọc. Các bạn đọc cùng bài đọc với mình nào. Ní khỏ, ní khỏ, nỉ là bạn, khỏ là tốt, nhưng bạn không được đọc là nỉ khỏ mà bạn sẽ phải đọc là ní khỏ bởi một nguyên tắc như sau. Hai chữ V đi với nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc, hai thanh ba đi với nhau, thanh ba thứ nhất đọc thành thanh hai. Ok. Và cái vấn đề số 2 ấy, cái chữ H ấy, thì nếu mà bạn đọc là hảo ấy thì nó giống như Hồng Kông Đài Loan vẫn đang đọc còn nếu bạn muốn đọc âm chuẩn bắc kinh thì bạn nằm giữa khờ với hở đọc là khỏ khỏ tì gốc lưỡi xuống à, hàm răng dưới à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái hàm dưới bắt đầu đọc tập lại này khỏ khỏ ní khỏ có nghĩa là xin chào sau đây các bạn chuyển sang phần từ mới cùng với mình ờ, thường ở trong một cái bài từ mới người ta sẽ phân là đầu tiên chữ hán này xong rồi có cái chỗ ô mà có hai cái ngoặc ấy thì đấy là động, từ tính từ hay danh từ cái đấy các bạn không cần quan tâm nhiều thì giáo viên sẽ hướng dẫn tiếp theo là phần phiên âm và tiếp theo phần tiếng anh tiếp theo nữa là phần âm hán việt và cuối cùng là à, nghĩa tiếng việt của chúng ta bây giờ các bạn đọc cùng mình phần phiên âm nhé y ủ ba tạ vụ khẩu bái nỉ mã nỉ khảo để các bạn nhớ được tất cả các từ này thì các bạn à, nhớ tìm à, cái phần ờ, hướng dẫn viết chữ của mình ở trên ờ, các bạn lên YouTube gõ Phạm Dương Châu thì là ra kênh của mình nó nằm ở trên đó để các bạn có thể tìm thấy cái phần ờ, viết chữ nữa thì các bạn mới đầy đủ được các kỹ năng nghe nói đọc viết phát triển một cách đầy đủ bây giờ tiếp tục các bạn sẽ chuyển sang phần bài tập cùng với mình phần bài tập thì các bạn sẽ tìm nó ở trang 8 dòng thứ hai từ dưới lên của quyển sách giáo trình Hán ngữ một của chúng ta và các bạn đọc cùng với mình y ý ý y y y này là số 1 chữ W này u u u u u u là số 5 uy úy ủy uy úy úy là con có con cá người Trung Quốc rất là thích con cá bởi vì ngoài việc cá ngon còn có một ý đồ khác tức là trong bữa cơm mời khách nên có món cá bởi vì úy còn có nghĩa là dư thừa muốn chúc cho khách hàng của mình là luôn làm ăn có lãi các bạn đi tiếp bờ đồng hành bờ pa pá pà pa pa pa là số mấy số 8 chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ ta tá tả ta ta ta có nghĩa là to lớn pu pú pù pu pu pu tức là không không tức là khi ta phản đối điều gì đó ví dụ như anh ấy đòi nắm tay mình sẽ phải bảo sao pu không được để em nắm u có dâu thì các bạn đọc là uy nha nui núy nùy nùy nủy nủy là nữ tức là đàn bà khâu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu có nghĩa là cái miệng pai pái pải pải pái pái là bạch tức là màu trắng khây khấy khẩy khây khây khây là hắc tức là màu đen ma má mả mạ mã mã là con ngựa ni ní nỉ ni nỉ nỉ có nghĩa là bạn ní khỏ mấy khỏ ú bại bấy khải, cấy ỉ, úy phả, khứa ỉ, phú tạo Ở đây vấn đề được đặt ra là hai cái chữ V đi nhau, chữ V thứ nhất bạn phải đọc là dấu sắc. Đấy là vấn đề của biến điệu. Sau đó chúng ta chuyển sang phần phân biệt thanh mẫu. Pa, pa, ta, tha, ca, kha. Pu, pu, tu, thu, cu, khu. Pai, pai, tai, thai, cai, khai pao pao tâu thâu cao khao các bạn đi tiếp pa pua khưa phua pa pua nơ mua ma mua tơ pua pha phua khưa phua pai pây pao phâu mai mây khao khâu giờ đòn cờ nhá cai cây khao khâu khai khây cao câu bây giờ sang một phần khó hơn đây có cả dấu luôn pa pa ta tha khứa phúa cưa khựa bỉ phí tứa thượng khâu phẩu cu khụ bụ phụ tị thị khê phê cải khải bái phái tú thú khụ phụ kể tẩy bảy thấy tại thải kha pha cẩu khẩu nhận biết và đọc bây giờ chơi nguyên cả chữ làm được phần này là các bạn rất là ok rồi đấy tai thấu thái thấu ta lấu thả lấu khưa phú khưa khủ ta úy ta ủy uy xí phu xí mấy khảo mấy lái trong trường mà bạn không đọc nối được hai từ như thế được thì bạn cắt được từng âm một ví dụ tại nghỉ một hồi thấu thì các bạn sẽ đọc được thôi bây giờ tiếp tục đến phần bài tập thấy toàn chữ hán cái này nếu mà các bạn không tìm thấy được thì bạn sẽ dở lại phần từ mới các bạn sẽ tìm ra các bạn đọc cùng mình y ủ pa pu khẩu bái mà ta nủy khảo nỉ hội thoại giao tiếp ní khảo ní khảo có nghĩa là xin chào trên đây thì tiếng trung vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm cái bài 1 của giáo trình hán ngữ 1 à, việc của các bạn là về làm lại một cái clip giống như mình vừa mới làm sau đó up lên nhóm hoặc tiếng trung online để mình à, chữa ngoài ra phần à, từ mới thì các bạn viết mỗi từ hai dòng Đấy. và cả phần bài khóa nữa cũng up lên trên nhóm học tiếng trung online để mình chữa và chấm điểm cho các bạn tiếng trung vn chúc các bạn học tiếng trung thành công chào tất cả các bạn hôm nay tiếng trung vn sẽ quay trở lại với các bạn với à, bài 1 của giáo trình hán ngữ 1 bộ 6 tập và đây là quyển tập viết của chúng ta Quyển tập viết này sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt quá trình học Hán 1, Hán 2, Hán 3, Hán 4 à, và nộp đủ 500 chữ thì mình sẽ giới thiệu à, với các bạn và hướng dẫn các bạn học theo cái quyển này và các bạn nhớ là phải có đầy đủ à, bộ Hán ngữ 6 tập đúng không? Hán 1, Hán 2, Hán 3, Hán 4, Hán 5, Hán 6 đó và các bạn biết rằng là khi chúng ta đã học hết Hán 4 thì ta có thể thi vào đầu vào của trường đại học của Trung Quốc bởi vì trường đại học của bên Trung Quốc thì họ yêu cầu đầu vào là Hán hàm nữ 4 tức là k k 4 đấy đầu ra thì phải có k 6 đầu tiên chúng ta cứ giải quyết được k 4 trước đã tức là hết bốn quyển hán ngữ đúng không ạ rồi và bây giờ thì các bạn sẽ viết các cái chữ Hán cùng với mình nhé từ thứ nhất đó là số 1 thì bạn gạch cho một gạch như thế này người ta gọi là y có nghĩa là một đó gạch cho một gạch đó là số 1 và nó gọi là bộ nhất cái số thứ hai chúng ta phải cần phải viết trong bài này là số gì số 8 thì chúng đọc là gì bát âm à, việt là gọi chữ bát bạn thấy giống cái bát úp xuống chẳng người ta gọi là bát là số số tám à, người Trung Quốc người ta rất thích số 8 về đọc trạch là pha là phát phát tài phát lộc đó là lý do họ thích số 8 à, ờ, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một số nữa đó là số 5 ngang trước sổ sau ngang trước sổ sau lại ngang tiếp ủ này có nghĩa là gì ngũ ngũ là số mấy số 5 chúng ta tưởng tượng như một người đang bó gối đi câu đi câu là việc năm ăn năm thua đúng không một chữ khác chúng ta cần quan tâm ở trong bài đó là chữ to lớn và tiếng trung ta đọc là gì tạo Đấy, tiếng trung ta đọc là gì tạo và tiếng việt là chữ đại đại có nghĩa là to lớn đúng không các bạn nhìn thấy một cái hình người giang tay giang chân rất là lớn đúng không ừ. tiếp theo ta có một chữ nữa là chữ u mình viết hơi khác trong sách một chút nha à, viết theo cách của mình nó nhanh hơn à. u âm được gọi chữ bất khi bạn phản đối điều gì đó thì bạn sẽ nói là u không được à. ví dụ như anh ấy đòi à, nói nắm tay thôi thì mình sẽ làm sao u không được để em nắm hoặc là à, khi mà à, mình phản đối cái gì là chúng ta luôn luôn nói là chữ u nhé à, cái âm hán việt của chữ này là bận không đồng ý với cái gì đó là phụ một chữ khác các bạn cần quan tâm đó là cái miệng các bạn vẽ một hình thang cho mình nha đóng nó lại cái này các bạn đọc là khẩu chữ ca thì các bạn là bật hơn à, chữ ca thì các bạn là âm gốc lưỡi đầu lưỡi mặt lưỡi gốc lưỡi tì gốc lưỡi xuống hàm dưới và hơi từ bụng bật ra rất mạnh bắt đầu nhé khâu khấu khẩu khâu khẩu khẩu nghĩa là gì khẩu là cái miệng đó. thế thì ờ, có nhiều bạn bảo thích cái bộ khẩu nó khác bộ vi điểm nào khác nhiều chứ bộ khẩu thì nó là ờ, một cái hình ờ, thang còn bộ vi hay còn gọi là chu vi ở trong cái từ Trung Quốc ấy, chữ quốc như này là bộ vi này vi này là nó vuông thành sắc cạnh và hình chữ nhật còn khẩu thì là gì một hình thang khi mà nó viết ở trong sách thì nó không làm được như thế máy móc thì nó thường là cứ viết thành ô vuông đúng không? đấy là gây nên sự hiểu lầm cho các bạn vừa rồi thì chúng ta đã có một cái từ pu tức là bạn phản đối cái gì đó thì bạn nói là pu đúng không ví dụ tôi không được khỏe lắm thì bạn nói sao của pú thai khó của thì gồm mấy nét gồm bảy nét chúng ta viết nhé một hai ba bốn năm sáu bảy đúng không pu ngang phẩy sổ thai đại thêm một chấm bên trong à khó nó trước bộ này bộ nữ nó sau bộ gì bộ tử kết câu bạn nhớ khuyên tròn không được chấm giống việt nam thì câu này nghĩa là tôi không được khỏe lắm ủa này phú, thai họ ở đây chúng ta có một cái giải quyết cần phải biết chữ thai anh đại có thêm với chấm thì người ta nói chữ thai ở huyện đó là chữ thai ví dụ mình nghe người ta chửi thì bên thai này mày bị biến thái đó chính là chữ thai này hoặc chữ thai này, này thì ờ, có bạn hỏi là em cần phải nhớ cái chữ thai này như thế nào thì có một câu chuyện như sau có một quan đi qua một cái hồ thằng cháu con bơi dưới hồ còn thằng này bố láo chào tao thì cháu con nó bảo nếu giỏi chào không giỏi không chào nó phi dưới hồ lên giang tay giang chân quan chữ này là chữ gì thầy quan bảo giang tay giang chân là chữ đại thôi nó bảo không đây là chữ thai bởi vì khi cháu dưới hồ lên cháu không mặc gì đây có màu ngắn ngắn của cháu đó trẻ con thì chỉ ngắn ngắn thế này thôi còn thầy giáo là quyết đất luôn tiếp theo chúng ta có một cái từ nữa đó là từ gì khỏ thì đằng trước bạn có bộ gì bộ nữ nữ có nghĩa là gì đàn bà đầu hai tay hai chân giữa là cái mông của đàn bà đúng không ạ à, chân đang bước đi tung tăng trên công viên tập thể dục mà chữ khảo là gồm gì ất móc gạch nha bộ này người ta đọc tử tiếng trung đọc là chữ là đứa trẻ chúng ta tập thử chữ z đó là đầu lưỡi mặt lưỡi gốc lưỡi đầu lưỡi cắm mặt sau ra trên chữ chữ chữ chữ chữ không bật hơn nào thì ra là chữ diện à, tử là đứa trẻ thế phần tích kỹ chữ tử thì bạn gồm bộ gì bộ này là bộ gì bộ ất ất này xong nét này là nét điểm móc kế đến là nét gì nét ngang nét ngang đúng vậy à, đây là biểu tượng đứa trẻ của trong tạ thế bây giờ ta làm sao ta nhớ được chữ khỏ đúng không à, đối với một người đàn ông thì phải có một người phụ nữ yêu mình có một đứa con của mình thì mới là diện là khỏ là tốt đúng không thành phần đằng trước thì chúng ta giành được rất dễ có trên chục tỷ có nhà ô tô là đồng chí này sẽ bò đến chất lượng như nào thì chúng ta không biết đúng không nhưng cái phần đằng sau là khó hơn 70% các hóa đơn xét nghiệm ADN của Việt Nam mình là nuôi hộ nếu mà may mắn của giám đốc công ty của anh em đồng nghiệp thì đứa trẻ sẽ thông minh có khả năng nuôi lại mình nhục nhất là sâu đầu ngõ hoặc là độc phổ thông rốt cuộc đối với người đàn ông thì có một người phụ nữ yêu mình và có một đứa con của mình là khó khó tốt này này nói về sức khỏe cũng có thể dùng chữ khó ồ oh, của con hảo tôi rất khỏe hoặc là Ờ, người ta đòi họ yêu cầu một cái gì đó mình đồng ý mình cũng nói là khó ví dụ anh ấy nói nắm tay mà mình thấy anh dâu quay nón không hơi nách cao giáo không hói thì mình sẽ bảo khó á khó á tức là mình đồng ý đấy đúng không ờ. thì cái chữ khó đấy thì các bạn cách đọc nó như tạo cái mồm của bạn tạo giống như một cái vòm ho khó khó khó thì mở rộng nó như vậy thì nó mới tạo ra được cái âm đó chứ còn nếu bạn đọc là khao khao khao khao khao khao khao khao tức là gì nó không không không tạo ra được cái âm đó còn nếu có bạn đọc là hao háo hảo hảo không đúng thực ra cái hao háo hảo đấy là cách nói của bạn các bạn hồng kông đài loan đúng không còn âm chuẩn bắc kinh thì người ta lại phải nằm giữa khờ với hờ thì bạn tập lại nhé tạo một cái vòng sau đó đẩy hơi ra kho khó họ họ đó lý họ xin chào đúng không bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với một chữ nữa đó là từ nỉ nỉ thì gồm có các bộ như sau đầu tiên thì bạn biết sẽ là bộ nhân đứng sau đó là bộ mịch sau đó là bộ tiểu thì bạn có chữ này chữ gì chữ nỉ nỉ có nghĩa là gì là bài đầu tiên ta phải giải quyết bộ gì bộ này ra bộ nhân nhân nhân đứng nhân đứng là con con người thế thì cái là bộ mịch có nghĩa là gì mịch thì có nghĩa là à, giải lụa à, một cái chăn lụa bộ này người ta bộ mịch này mịch này thì cái bộ này người ta gọi là bộ gì bộ tiểu hộ tiểu có nghĩa là gì nhỏ bé tiếng trung đọc là chảo cái bộ tiểu này viết đây là lối khải thư nhé cây đẽo trái đẽo phải cây nhỏ đi là chữ tiểu thế nhưng chúng ta còn có thể viết theo lối hành thư nó nhanh hơn như này à, tay uốn lên thấp xuống đúng không không có gì sai cả đấy là lối hành thức hành chính cuộc sống họ viết tốc độ nhanh hơn nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể liên lạc với mình mình sẽ cho một cái uh, trang web hoặc phần mềm thì các bạn cứ viết chân phương bình thường muốn ra khải thư hành thư thảo thư đều ok hết Đấy. thì các bạn đăng yêu cầu lên nhóm học từ trường online thì là mình sẽ sẽ sẽ gửi vào cái đó và bạn có thể chuyển được sang tất cả có thể hành thư thảo chuyện gì đó đều ok hết Đấy. bây giờ công nghệ nó rất tiên tiến rồi nó giúp các bạn làm được điều đó bạn là bạn là người cuốn khăn lụa chơi bạn từ khi bạn còn nhỏ nỉ có nghĩa là bạn đúng không? Đúng không? thế ní khỏ có nghĩa là gì chào bạn đúng không à, ta thử viết một từ là ní khóc ní khóc là xin chào khi các bạn học từ chữ hán để các bạn thể nhớ được thì các bạn chú ý các điều như sau thứ nhất chữ hán nó gồm những bộ diềm thành câu chuyện của chữ hán đó là gì viết bài khóa là bài tập nộp cho mình up lên trên nhóm hoặc tiếng online để mình chấm điểm sửa các lỗi sai của bạn vậy ok là nhớ được chữ hán thậm chí còn nhớ cả ngữ pháp bài khóa luôn tận tật cách nói luôn đấy là cái phương pháp học là sao nó hơi vất vả một chút nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả à. tiếp theo các bạn còn một cái bộ nữa bộ này là bộ mã các bạn làm như sau một góc vuông hai góc vuông gạch ngang cả chữ này là vào mã là mã các bạn thấy hơi khác so với con mã ở trong ờ, cờ tướng bởi vì cái mã trong cờ tướng ấy thì là chúng ta sử dụng cái đặt trong cờ tướng thì chúng ta viết như này đấy các bạn nhìn đấy mã trong cửa tướng thì nó lại có bốn cái chất đấy, mã này là mã cổ thế còn mã này là mã gì mã hiện đại viết dần số 5 gạch ngang con ngựa chạy 5 km lưỡi đang thè ra thế còn mã cổ này thì mọi người nói là nó thú vị hơn nó sâu sắc hơn thì đúng là như vậy nhưng hiện giờ chỉ còn Hồng Kông Đài Loan họ xài thôi còn Trung Quốc đại lục họ chuyển sang cái này rồi đấy, và chúng ta nếu mà tốt ra thì chúng ta biết cả hai thứ nhưng mà nếu mà thời gian chưa cho phép thì các bạn cứ tạm nhớ cái cái cái, cái chữ giản thể trước sau đó thì chúng ta sẽ phát triển ra sự phồn thể sau và các bạn cũng không sợ có thể viết giản thể bình thường nhưng mà các bạn sử dụng một cái phần mềm à, mà mình có thể cung cấp cho bạn hoặc là cái trang google dịch ấy, một bên có thể để dạng phồn thể ấn một cái nó sẽ ra phồn thể luôn cũng không sợ bây giờ công nghệ rất hiện đại giúp chúng ta làm tốt được những việc đó à, xin chào các bạn nói sao ní họ thế bộ mã nhớ thế nào bây giờ số 5 này gạch ngang giống như là con ngựa chạy 5 km lưỡi đang thè dài ra thế còn ngựa cổ ngày xưa làm sao nó có thêm bốn mươi chân đúng không à, có thêm ít xương sườn nữa đúng không à, thì ra được chữ chữ mã à, trên đây thì tiếng trung trường vn vừa hướng dẫn cho các bạn xong à, cách viết chữ của bài 1 giáo trình hán ngữ 1 bộ 6 tập và chúng ta sẽ còn lại gặp lại nhau trong cái bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 đúng không có một số bạn thì có nói là không xem ở trên youtube được hết tất cả các bài mà chỉ xem được từng bài chụp giật một vài bài thôi thì bởi vì là cái chương trình này là chương trình có phí chỉ các bạn đã đóng học phí 500 nghìn vào trong tài khoản của bên tiếng Trung vn thì chúng tôi mới gửi đủ cho toàn bộ hệ thống từ Hán 1 cho đến Hán 4 đủ 1.500 chữ Hán và 100 chủ đề nói và giáo trình chữ lượng công tập toàn tiếng Trung và bạn được đăng tất cả ờ, các cái đáp án của mình lên trên nhóm của tiếng Trung online và được mình chấm điểm và chữa các lỗi sai tiếng Trung vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công